thánh thơ từ thiên đình bài số hai giảng lúc 4 giờ 48 phút ngày 13 tháng 9 năm 2021 nhân thành pháp trị pháp trị ăn minh thì nhân mới thành trị quốc mà sai giới luật của trời thì dân tán loạn quốc chẳng được an dân chẳng được lành ngày xưa nghiêu thuấn trị gì quốc dân lấy dân làm gốc cho nên quốc thái dân an mọi nhà giờ đây tất cả quyền lực thể chế không ở thực tế mà trong hoang tưởng của một số người Chẳng biết luật trời Tối thượng chiến cao Điều hành trái đất Đó đạo thiên triều Dạy cho nhân loại Phải biết thuận thiên tiếng thánh phật trời cũng cùng luật đó hòa thuận thì sống ái nhân ái nghĩa là đạo đó về có người học đạo là biết tự thân không phải tự nhiên mà được sánh ra ở cõi đời này mà do thiên ý cho ta trở về cõi phàm học hỏi để biết tự mình từ ở đâu ra từ nguồn đâu đến nếu ai biết được tức đó đi được nửa đường của đạo thế gian vô thường cái chết ngày mai chỉ một sai lầm là cơ tận diệt hủy hoại linh hồn cỏ tiếp